Lớp tránh kiến năm 2005 đến năm 2006. Thế nào duyên giác và thanh văn? Giai thoại chứng đạo của thầy Thông Lạc. Giảng tiếp có chỗ câu hỏi này. À, kính bạch thầy, xin thầy giảng luôn nhị nhị thừa à, là duyên giác, tức là đường đi của 12 nhân duyên cho chúng con được thấu suốt và sự sai khác của nhị thừa à, cái người mà tu thinh văn thừa à, tu ờ, uh, viên giác thừa à, đây là hoàn toàn là tu theo tiểu thừa hết á nghĩa là tu hai cái pháp này tu theo tiểu thừa một người mà đã ngộ 12 nhân viên, người 12 nhân viên mà tu á, thì ngộ người đó sẽ tu ngay vào người đó sẽ tu ngay vào cái chỗ mà lục nhập cái duyên lục nhập đó tu ngay vào chỗ đó để khi nó không còn sinh ái tức là hai bên nó xúc chạm nhau thì nó sẽ sanh ái thọ nó sẽ sanh thọ nó cảm thọ cảm thọ thì nó mới sinh ái ái nó mới có hữu thủ à, do cái chỗ đó đó chúng ta bẻ gãy ngang cho nên cái người tu bây giờ đó cái cảm thọ mà thọ lạc á thì chúng ta thích lắm cho nên chúng ta cũng bị rồi mà nếu mà cái người tu thập viên giác á mà ngay cái cảm thọ ngay mà nó xuất chạm lục nhập nó nó lục nhập nó chạm vô nhào nhau mà nó sanh ra thọ thì cái thọ khổ á, thì chúng ta quá sợ cho nên vì vậy mà trong khi đó mấy con có đủ gan dạ mà khi mấy con chưa biết pháp thinh văn cái pháp thinh văn là mấy con phải tu định niệm hơi thở nè tu cách thức đẩy lui bệnh nè phải không mấy con chưa biết mấy con nhào vô mấy con tu 12 nhân viên thì ngay khi mà cảm thọ nó đau mấy con đó, thì mấy con lấy pháp nào mấy con đỡ hay mà ngồi thân mình nó mới chịu các con thấy đủ mình đủ sức tu thiên văn chưa mà nếu mà đủ sức mà tu ồ, ờ, tu duyên giác chưa mà nếu đủ sức tu duyên giác á, thì cái người đó rất là gan dạ gan dạ bây giờ cơn thọ đau nào đó họ sừng sững thân này chẳng sợ gì hết cho mày làm gì làm thọ khổ không sợ mà thọ lạc cũng không ham à, thọ bất lạc bất khổ cũng không nhập ăn nhầm gì hết cho mày làm gì đó là người ta vẫn giữ thẳng băng như thế này giới luật thì rất nghiêm chỉnh rồi đó thì khỏi nói rồi người mà tu duyên giác thì giới luật không không thể vi phạm rồi à, do cái tu tập ở chỗ bẻ gãi cái chỗ mà lục nhập đó đó nó không còn sanh cái cảm thọ mà cảm thọ không tác động được thì ái không còn mà ái không còn thì nó diệt ái là người ta đã chứng đạo tại chỗ đó nó bẻ gãy tất cả 12 nhân viên là tại chỗ đó mà chúng ta chịu đựng nổi thôi cho nên theo trong cái thời của chúng ta đó là phải tu vào thinh văn chứ duyên giác chúng ta tu không nổi đâu bởi vì cái duyên giác là những người đọc giác người ta mới tu duyên giác à, như chẳng hạn nào như à, bây giờ có thầy dạy từng lớp cách thức tu đẩy lui bệnh biết hết thì đó là mấy con tu thinh văn chứ không thể tu duyên giác còn cái người mà người ta không có biết cách thức đuổi bệnh như thế nào hết tu như thầy tu mù á nghĩa là đâu có biết hòa thượng nên từ dạy thì chẳng niệm thiện niệm ác để nhiếp tâm vô cái cái cái cái định còn thầy thì tu thì đọc kinh sách thầy cũng chả biết có để lui bệnh như thế nào cũng chưa có ai dạy hết sau khi tu xong rồi mới hiểu biết à, cho nên vì vậy mà thầy chỉ biết là đức phật nói tắt ý một cái tướng khác của một tướng đó thôi thì cái tướng kia nó sẽ bị diệt đi thì như vậy theo cái lời dạy đó thôi thì thầy bây giờ thấy tâm mình còn tham si chứ có bao giờ có nói bệnh mà tắt ý cho nó hết bao giờ đâu nhưng mà mình hiểu theo tiểu của mình thì mình hiểu như vậy thôi cho nên bây giờ cứ ngồi tác ý tâm ly dục lẽ pháp à, tâm như cục đất ly dục lẽ pháp đi có vậy thôi à, hoặc là tâm ly dục lẽ pháp nhập sơ thiền đi bắt trước theo ông hòa có tác ý như vậy nhưng mà cứ ngày ngày nào giờ nào cũng ngồi đó mà tác ý liên tục miên mật như vậy mà cuối cùng được chứ à, các con thấy thầy chỉ có như vậy thôi chứ thầy có biết đẩy lui bệnh đâu mà trong khi trong khi đó mình không biết như vậy mà còn những trận bệnh đau kinh khủng ghê gớm ghê gớm mà mình có biết pháp đẩy lui đâu chết bỏ tao ngồi đây cho mày chết à, cũng bắt đầu tác ý tâm ly dục lấy pháp tao như cục đất ly dục lấy pháp đi đau bệnh kể mà thôi thẳng lưng lên không có bao giờ không ngờ là thầy tôi thầy tôi duyên giác ngay cái cổ cảm thọ đau mà sắp chết mình đó mà mình cứ sừng sững mình không có không có ngại ngùng gì nó hết mặt nó mà thầy có biết là tác ý đuổi nó không? có thầy có biết tụ đuổi nó đâu còn bây giờ mấy con có bệnh mà bây giờ thầy dạy mấy con này nhiếp tâm vô hơi thở này nhiếp nhiếp tâm vô cánh tay nè rồi tác ý đuổi bệnh nè các con có phương pháp không còn thầy có phương pháp không rồi lúc bây giờ cứ tác ý tâm như cục đất ly tham si hết thì có bao nhiêu đó là cứ lặp đi lặp lại thôi chứ có đuổi bệnh ở đâu nhưng mà nó đau thì nó vẫn đau thì cứ gồng mình đến mà chịu đó có phải là ngay cái chỗ cảm thọ mà thầy bẻ nó không nhưng mà qua những cái trận đó kinh khủng mà thầy chứng đạo mới không cho nên thầy nói một lần chết đi mới sống lại <laughs> thì tu quá thời mà thầy tu như vậy còn bây giờ mấy con có đau hơi mấy con tác ý cái mà con nương vào hơi thở cái mà con đẩy lui chướng ngại trên thân tức là nhiếp phục tham ưu tức là mấy con tu sinh văn rồi mấy con tu tứ niệm xứ rồi có phải không mấy con tác ý nó đuổi hơi nó im đi còn thầy có đâu có đuổi nó đâu cho nên nó cứ cắn thầy hoài nó cắn ghét thầy thầy ngất thì xỉu thì chết à, chừng tỉnh lại nó đâu mắc hết mà bây giờ chứng đạo luôn cho nên chết đi rồi sống lại bởi vì mình đâu có pháp đuổi cho nên nó đau quá thì mình phải chết chứ sao nó chết mà không hay chút nào hết tại vì mình gan quá cho nên mình chết ở trong cái cảm thọ của mình đau quá đau tuyệt độ các con biết mà khi mà trận lạnh nó cảm lạnh trời ơi nó từ trong xương sống mình nó rung ra chứ nó đâu phải hoài lạnh vô đâu mà nó lạnh ra như vậy đó mà con biết ngồi chân mình mà chịu dưới cái cơn lạnh chứ mình có biết làm sao đuổi đâu có biết đuổi bệnh đâu còn bây giờ mấy con biết biết cách tức là mấy con tu theo thiên văn còn thầy tu theo duyên giác thiệt đúng là độc giác cho nên độc giác là gan dạ thôi mà không biết pháp gì hết mà cứ ngồi chịu đựng rồi chắc chắn là có ông trời mới dám chứ còn thật ra gan của mấy con chắc là phải chạy đi nó nghĩ tầm lum ra nữa thời nó đau kiểu này chắc phải tiêu phải uống thuốc để cho nó mạnh nó tu nữa nó còn ham sống nó lý luận đủ thứ <laughs> cho nên ở đây thầy mà thắng được thật sự ra đó là những cái bực độc giác còn đức phật mà khi sắp chứng chứng đạo nó còn thấy mai dương nó xách gươm xách dao nó đâm nát phật hết chứ nó để ổng ngồi đó chứ sao nhưng mà ông phật cứ ngồi sừng sững đâm mình gì đâm cứ không phải sao các con thấy thầy ngồi nó đau như vậy không phải là chúng đâm mình sao có phải ma nó đâm mình không nó đau buốt ruột buốt ra nó đau đứt ruột đứt ra mình kệ chết bỏ cứ ngồi bất động nhưng mà nó đâm riết không được tới nó rút lui <laughs> nhưng mà không ngờ khi mà nó nó đâm mình cho đến khi mình tắt thở đi nhưng mà mình vẫn không đầu hàng nó cho nên nó bắt đầu nó thua rồi cái nó rút ra nó rút ra nó rút đi thì mình hết đau mình hết đau cái mình tỉnh lại cái chứng đạo luôn có gì đâu chuyện nó dễ ai chịu khó làm <laughs> như thầy thì chứng đâu không thật mà thầy nói thật đó là cái kinh nghiệm bản thân của thầy mới nó như vậy đó như vậy là muốn giảng về cái duyên giác thầy mới nói về thầy cho mấy con thấy cách thức của thầy còn mấy con dù sao đi nữa mấy con ở à, bây giờ nó đau quá thì mấy con cũng có chỗ núp được rồi núp vô hơi thở núp vô cánh tay rồi tác ý đuổi bệnh thành ra nó cũng có cái chỗ đỡ cho mấy con đau 10 phần với mấy con tắc ý được nó cũng giảm xuống ừ, còn 5 phần chứ đâu có đau nhiều đâu cho nên mấy con còn tỉnh chứ chưa chết <laughs> chưa cho nên mấy con đỡ hơn thầy nhiều ông Phật với thầy giống nhau đó ông cũng ghê gớm lắm ông có biết đâu chừng mà ông có tu chứng rồi ông mới biết ông mới biết cách mà sau khi niết bàn ông mới khi mà ông đau gần muốn chết nữa thì ông mới dùng sức tỉnh thức của ông rồi cái ừ, tinh cần ông dùng cái sức tỉnh thức và tinh cần thì tinh cần tác ý chứ gì các con hiểu không cho nên tác ý bệnh không hết trơn à, do nó mà ông lần lượt ông mới đi đến cái cái cái cội hai cái cái sa la mà ông nhập niết bàn à, trên cái đường đi mà đức phật để mà đi đến cái chỗ nhập niết bàn đó đức phật đã chọn cái chỗ mình nhập niết bàn chứ đâu phải là nhập đại chỗ nào muốn chết là cũng nằm cứ chết đâu à, cho nên chọn về đó mà trên con đường đi nó bị bệnh đau như vậy nhưng mà đức phật đã đuổi cái bệnh mình ra rồi đi đến nơi đến chốn hoàn toàn chứ không khéo bắt ông a nan mà cổng phật mà đi đến chỗ đó <laughs> mới chết đó chứ mà ông phật không có bắt cổng đâu có phải không ông đuổi bệnh được rồi ông vẫn đi vẫn đi đi nó mạnh rồi thì đi như thường chứ đâu có gì đâu còn nếu mà như như như mấy con mà tôi chưa chứng mà cỡ mà đau vậy đó thôi tao giờ thôi chắc chắc trong gần chết rồi thôi ráng cổng cho tao tao tới chứ <laughs> chắc ông nào nào bất kỳ dài cổng không thế nào mà trời ừ, còn cái này đức phật tự đuổi bệnh mình rồi tự đi rồi tự đi xin ăn thôi không có không có hề hấn gì hết thầy nghĩ là cuộc đời của thầy thì, thì làm được điều đó được không sao à, nhưng mà ngài mấy con bây giờ đó mấy con hỏi gì duyên giác và thinh văn thì theo thầy thiết nghĩ tu thiên văn sướng hơn mấy con tu duyên giác nghe đốt đốt nước mắt cũng nổi không thật sự mấy con tu duyên giác nó quá là cực khổ mà gan dạ chứ còn nếu mà không ghé mà bây giờ bây giờ mấy con biết pháp rồi mấy con nói bây giờ không lẽ mình mình cắn răng mình cứ chịu đau mà không chịu tắt ý bệnh lui sao điên gì mà có thuốc không chịu uống <laughs> có phải không cho nên có phương pháp rồi thì đâu có ai mà ngồi để chịu đau bây giờ mấy con học thiên văn rồi mấy con đã biết pháp rồi đâu có lý nào mình ngồi mình cắn răng mình chịu đau như thầy đâu có phải không đâu có tại vì không biết mới chịu chứ điên gì mà biết mà lại chịu rốt cuộc rồi hai bên cái người nào cũng chứng quả a la chế độ bộ tinh văn nó chứng quả a la thấp ha rồi duyên giác nó chứng quả a la cao nha đâu có cao thấp ở chỗ đó ông nào vô lậu thì cũng vô lậu hết chứ có lẽ nào lậu còn ít lậu còn nhiều sao có người vô lậu ít mà có người vô lậu nhiều thì cái chuyện đó không có đâu vô lậu là phải vô lậu sạch chứ đâu có nghĩa là ít nhiều